Ở trong các bài giảng kế tiếp này, thầy Duy và Toleha e-learning sẽ giới thiệu và cùng các em nghiên cứu về nhóm nguyên tố đầu tiên, đó chính là nhóm nguyên tố halogen. Các em thân mến, đầu tiên khi nghiên cứu về các nguyên tố nhóm halogen, chúng ta phải biết được rằng là trong nhóm halogen này thì nó gồm có các nguyên tố nào thông qua phần một la mã các nguyên tố trong nhóm halogen các em nhé. Theo tiếng Latin thì halogen có nghĩa là sinh ra muối và các nguyên tố này thì nằm ở trong nhóm halogen thì gồm có fluor, clo, brom và iốt. Ngoài ra còn có một nguyên tố nữa là nguyên tố atatin và đây là nguyên tố phóng xạ nên là ở trong chương trình chúng ta rất ít gặp nguyên tố này. Với fluor, clo, brom và iốt e thì chúng ta nhớ lưu ý giúp thầy Duy là vị trí của các nguyên tố này hay là vị trí của nhóm halogen nó sẽ nằm ở cuối chu kỳ và ngay trước khí hiếm. Như vậy có câu nhận định chúng ta có thể nói rằng là các nguyên tố nhóm halogen nằm ở cuối các chu kỳ. Nếu như là tuyệt đối thì là sai, nhưng mà về tương đối thì nó lại là đúng. Điểm thứ hai là các nguyên tố này nó có vị trí là nằm ở nhóm 7A trong nhỏ bảng hệ thống tuần hoàn. Đấy, chưa? Nhóm 7A ở trong bảng hệ thống tuần hoàn. Với chữ ký tự chữ A này thì chúng ta biết được rằng là nhóm halogen này là một phân nhóm chính. Ở trong bảng hệ thống tuần hoàn các em nhé. Lưu ý giúp thầy điểm này để chúng ta có thể là làm các câu hỏi trắc nghiệm nhé. Chúng ta chú ý Ờ, như Thầy Duy vừa trình bày thì nguyên tố atatin là một nguyên tố nằm ở trong bảng hệ thống tuần hoàn và nằm ở nhóm 7A, có nghĩa rằng nó cũng thuộc nhóm halogen. Tuy nhiên, trong tự nhiên thì atatin nó không tồn tại và nó không được điều chế một cách tự nhiên mà nó được điều chế nhân tạo bằng các phản ứng hạt nhân. Mà các phản ứng hạt nhân này thì hầu như trong chương trình phổ thông của chúng ta rất ít nghiên cứu ở trong chương trình hóa học các em nhé. À, vì là nó được tạo thành từ các phản ứng uh, hạt nhân nên là đôi khi chúng ta sẽ gặp cái nguyên tố atatin này sẽ được nghiên cứu ở trong nhóm các nguyên tố phóng xạ và có thể sau này khi chúng ta học chương trình vật lý lớp 12 có một chương chúng ta sẽ học về phóng xạ và như vậy chúng ta có thể đâu đó chúng ta sẽ gặp về nguyên tố atatin này các em lưu ý nhé Chính vì atatin này thì được uh, không được nghiên cứu ở trong chương trình hóa học lớp 10 nên là khi nói về halogen thì chủ yếu các bài tập tính toán hay thậm chí là các vấn đề lý thuyết nó sẽ xoay quanh về bốn đại diện chính đó là fluor, clo, brom và iốt. Chúng ta nhắc lại cùng thầy Duy nhé để chúng ta nhớ một lần nữa về bốn nguyên tố cấu thành nên nhóm halogen đó là fluor, clo, là brom và là iốt. Các em thân mến, khi nghiên cứu về các nguyên tố này thì chúng ta cần phải đi từ cái khái quát đầu tiên và sau